thì ngày đầu năm thì mình cũng chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống chúc mọi người có thật nhiều cái may mắn và chiến thắng anh em nhé thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình tiếp tục lên chia sẻ cho em về một cái đường cầu đài lui tuần của ngày chủ nhật thì trước tiên đi về phần chốt số thì mình cũng điểm qua cái bảng kết quả của chúng ta ngày hôm nay thì kết quả của chúng ta ngày hôm nay thì đề của chúng ta về 79 anh em nhé chạm 7 chạm 9 thì cái chạm 9 này của chúng ta thì nó ăn 3 ngày liền đó 3 ngày liền nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta không có đầu là chúng ta bị gãy anh em ạ đó thì uh, trong buổi tối ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho em về một cái đường cầu lui của ngày chủ nhật thì anh em cũng để ý luôn vào đây cho mình anh em nhé thì uh, mình cũng mong muốn là cái uh, tuần mới của chúng ta khai xuân thì nó sẽ rực rỡ hơn và thành công thành công hơn anh em nhé thì mình sẽ đi lấy 4 tuần gần nhất để đi test cho anh em thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình này Chủ nhật ngày 25 tháng 12 này Ở giải nhì Kết hợp với giải 3 Thì cái đường cầu này của mình sẽ đi chia sẻ cho em về cái chạm và cái bộ đề anh em nhé hai con này thì anh em ghép vào với nhau cho mình theo cái đường mũi tên này thì chúng ta có đề lôi tuần của ngày chủ nhật này chạm 7 bộ đề 12 bộ đề 12 của chúng ta thì có 121 này 171 này 626 676 mình sẽ kết hợp chạm và cái bộ đề anh em nhé thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình này mình sẽ đi test cho anh em chạm 7 vào bộ đề 12 chủ nhật ngày 25 tháng 12 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 97 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 7 này thôi tiếp tục thứ tư này thứ năm này thứ sáu này đề về 12 thì chúng ta đã ăn được cái bộ đề 12 trong cái dàn 8 số anh em nhé tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần thứ bảy này chủ nhật chủ nhật ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 thì chúng ta có chặn 7 tiếp và bộ đề 24 bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 này 292 này 747 này và 797 để chúng ta lui tuần anh em nhé Chủ nhật ngày mùng 1 tháng 1 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba đề về 57 thì chúng ta ăn được cái chạm 7 tiếp tục thứ 5 này thứ 6 này đề về 70 thì chúng ta ăn chạm 7 này thứ 7 đề về 97 thì chúng ta ăn chạm 7 và ăn thẳng con 97 này và ăn trong bộ đề 24 anh em nhé bộ đề 24 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày mùng 8 tháng 1 của chúng ta thì có chạm 5 và bộ đề 04 Bộ đề 04 của chúng ta thì có 040 này, 090 này, 545 và 595. Để chúng ta lui tuần chủ nhật ngày mùng 8 tháng 1. Ngày đầu tiên này, ngày thứ hai này, ngày thứ ba này, ngày thứ tư đề về 52 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 5 này thôi. Tiếp tục. Ngày thứ sáu này, ngày thứ bảy này đề về 40 thì chúng ta đã ăn được con đề 40 này trong bộ đề 04 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày 15 tháng 1 này thì chúng ta có đề chạm 0 và bộ đề 01 bộ đề 01 của chúng ta thì có 010 này 060 này 515 này và 565 để chúng ta lui tuần chủ nhật ngày 15 tháng 1 ngày đầu tiên đề về 60 thì chúng ta đã ăn được con đề 60 này trong bộ đề 01 anh em nhé trong bộ đề 01 và ăn chạm không này luôn tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi chủ nhật hàng tuần thứ ba này thứ tư này thứ năm này thứ sáu này thì cái đoạn này thì của chúng ta thì nó là nghỉ Tết anh em nhé thì nó là mình vẫn tiếp tục chia sẻ cho em vào ngày chủ nhật thì chủ nhật tuần này của chúng ta thì có cái chạm 4 và bộ đề 24 ngày hôm nay nó về con 79 rồi thì anh em lên đánh chạm cho mình em nhé chạm 4 này chạm cứng luôn anh em nhé bộ đề 24 242 này 292 này 747 này và 797 đó thì cái tuần này chủ nhật của chúng ta ngày 29 tháng 1 thì anh em nào mà trùng cái đường cầu của mình chia sẻ này thì anh em vào lui không thì thôi anh em nhé đây là cái đường cầu đài lui tuần của ngày chủ nhật về cái đường cầu lô khung thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình lô khung của chúng ta cũng chạy từ ngày chủ nhật này 25 tháng 12 con cuối cùng giải nhì và con đầu tiên bộ số thứ nhất và bộ số thứ hai hai con này chúng ta ghép vào với nhau chúng ta có bộ đề 24 nô khung 3 ngày lô khung 3 ngày để chúng ta chơi thứ hai này thứ ba này thứ tư cặp 797 để chúng ta chơi thứ hai thứ ba thứ tư thì mình sẽ đi test cho anh em nhé ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 79 này phải không ạ 79 của chúng ta về giải 7 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta đã đợi chủ nhật hàng tuần thứ ba này thứ tư này chủ nhật ngày mùng 1 tháng 1 thì chúng ta tiếp tục có cặp 7997 để chơi thứ hai thứ ba thứ tư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 để chơi thứ hai thứ ba thứ tư ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 05 này 05 về giải 6 anh em nhé đó thì theo cái đường cầu này của mình test cho anh em ấy đa phần là lọ ăn ngày đầu tiên nên là anh em cân đối làm sao hợp lý vào vốn cho nó đỡ mất nhiều anh em nhé chủ nhật này thì cái tuần này của chúng ta chủ nhật ngày 29 tháng 1 thì chúng ta có cặp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 anh em nào không trùng cầu thì anh em không vào mình cũng mong muốn là những cái đường cầu này của chúng ta thì đầu xuân năm mới của chúng ta thì nó sẽ rực rỡ và đâu anh em không trùng cầu với mình thì chúng ta lên tham khảo thôi thì mình cũng khuyên tất cả mọi người là để cho nó chạy một hai tuần thì chúng ta có thể là tính cái tỷ lệ nó vào nó sẽ hợp lý hơn anh em nhé thì cái đầu xuân năm mới này thì nó ra thì cũng khá là dị có đâu anh em nào mà đam mê về cái đường cầu của mình chia sẻ thì anh em vào tiền không vì thôi anh em nhé đợi đến um, nó chạy một hai tuần thì chúng ta có thể là tìm được những cái đường cầu nó sẽ ok hơn thì mình cũng mong muốn những cái đường cầu này của chúng ta thì nó sẽ rực rỡ chúc mọi người chiến thắng và thành công anh em nhé còn đâu em nào muốn giao lưu trực tiếp với mình thì em kết bạn với số zalo trên màn hình đây không thì thôi chúng ta tham khảo trên kênh đỡ mất thời gian của nhau anh em nhé thì mình một lần nữa thì chúc mọi người may mắn và thành công trong một cái năm mới này